Hello, xin chào quý vị và các bạn. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của rất nhiều các nhà đầu tư chứng khoán? Và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn vì sao chúng ta bị thua lỗ và cách để chúng ta có thể khắc phục được những cái điểm yếu, chuyển điểm yếu sang những điểm mạnh để giúp chúng ta thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Như chúng ta đã biết, phần lớn các nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là họ giao dịch theo cảm tính không có phương pháp không có một cái mẫu hình không có hệ thống nào cả và họ chỉ nghe theo mách nước của ai đó khi mà họ lên diễn đàn xem rút kín rút hở xem tất cả những cái à, kênh youtube trang nọ trang kia và họ đưa ra quyết định dựa vào cái kiến thức tức góp lại của mỗi một kênh một tí mỗi một phương pháp một tí để họ đưa ra quyết định của mình cuối cùng là họ chả có một phương pháp nào cả đây là một cái nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của rất nhiều nhà tư trường hợp thứ hai đó là những người mới tham gia thị trường à, thông thường thì à, họ không có hệ thống phương pháp nào cả họ nghĩ một cái cổ phiếu nào đó tốt có thể họ ra cửa hàng hoặc là họ mua một cái sản phẩm của một công ty mà họ ưa thích và họ nghĩ đó là một cái công ty mà có thể đầu tư được trong chung và dài hạn và họ mua vào chỉ trong một thời gian thôi họ bị thua lỗ rất nặng và họ không biết vì sao một công ty tốt như vậy mà dẫn đến uh, dẫn đến tài sản của họ cũng bị thua lỗ như vậy và còn rất nhiều các hệ thờ các nguyên nhân khác nữa nhưng hôm nay Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó là nguyên nhân chính dẫn đến tất cả các nhà đầu tư chúng ta bị thua lỗ và làm sao để chúng ta có thể khắc phục được làm sao để chúng ta có thể rút được kinh nghiệm trong quá trình đầu tư của mình và có một cái điều rất quan trọng mà Dũng muốn nói với các vị các bạn đó là có rất nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm 5, 6, thậm chí là 10 năm và càng đầu tư càng bị thua lỗ. Đâu là nguyên nhân dẫn đến là kinh nghiệm càng nhiều càng thua lỗ thì đây là một cái phần mà có thể giúp các bạn hiểu rõ được vì sao có rất nhiều các nhà đầu tư lại như vậy. Thì trước hết chúng ta sẽ nói về cái nguyên nhân đầu tiên đó là nguyên nhân với cái nhà đầu tư có một cái hệ thống phương pháp đầu tư nào đó chúng ta cần phải nhận diện ra là phương pháp của chúng ta nó thuộc cái lĩnh vực phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản bởi vì trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta biết rằng là nó có rất nhiều các hệ thống đầu tư khác nhau chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là mỗi cái hệ thống phân tích kỹ thuật nó sẽ giúp chúng ta ở một phần nào đó chẳng hạn nếu mà các bạn nghiên cứu về sóng Elliott thì việc mà bạn đưa ra quyết định dự đoán điểm mua sẽ thiếu chính xác bởi vì trong sóng nữa thì cái điểm mua nó sẽ uh, rõ ràng là chúng ta mua bán nó rất là khó khăn trong việc mà chúng ta đưa ra những điểm mua chính xác tuy nhiên nó thể định hướng cho chúng ta thấy là tương lai của xu hướng cổ phiếu xu hướng miền chung trong một góc độ nào đó để chúng ta đưa ra những quyết định dựa vào những công cụ khác hoặc là các bạn có thể dùng nến trong nến hoặc Ichimoku các bạn sẽ thấy rằng là những cái biến động về giá nó chủ yếu là tập trung vào cái cảm xúc của các nhà đầu tư đó hay chúng ta gọi là tâm lý nên chính vì vậy thì chúng ta có thể sử dụng trong chiến lược đầu tư ngắn hạn hơn bởi vì nếu chúng ta đầu tư và nến cho sử dụng dài hạn theo ngày theo nhiều tuần thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những biên độ đó nó có thể ảnh hưởng đến cái hành vi tâm lý của các nhà đầu tư bởi vì trong ngắn hạn thì thường những cái biến động đó nó sẽ có tác động mạnh hơn so với chúng ta đầu tư dài hạn nên chính vì vậy thì ở góc độ nào đó thì người ta sử dụng những cái biên độ về nến để đầu tư forex đầu tư phái sinh hoặc đầu tư những cái lĩnh vực gì đó dao động mạnh hơn à, tiếp theo chúng ta có thể sử dụng một chiến lược nữa đó là sử dụng uh, à, à, VSA VSA là một chiến lược đầu tư sử dụng cho đầu tư chứng khoán hay chúng ta gọi đầu tư nhân quả bởi vì trong VSA thì nó sẽ cho chúng ta biết rằng là cái việc mà thu gom cổ phiếu của các nhà đầu tư hay là uh, chúng ta gọi là các nhà tạo lập bởi vì trong đầu tư chúng ta có hai dòng tiền đó là dòng tiền lớn của các nhà tạo lập và dòng tiền nhỏ của các nhà đầu tư cá nhân và việc mà các nhà đầu tư cá nhân thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm giao dịch theo cảm tính nên việc mà uh, phần lớn các dòng tiền lớn sẽ có cách để thu gom hết cổ phiếu trên thị trường và trước khi kéo cổ phiếu lên bước và kéo cổ phiếu lên hoặc là thu gom hết cổ phiếu và kéo cổ phiếu lên và nhà đầu tư nhỏ lẻ là những nhà đầu tư cuối cùng mua vào lúc vào thị trường chung tạo đỉnh nên VSA là một cái công cụ rất là quan trọng giúp các nhà đầu tư lớn như là chúng ta thấy là những nhà đầu tư Mac Mini uh, Vinamilk, Wixop và rất nhiều các nhà đầu tư khác sử dụng như chiến lược đó là phân tích phân tích kỹ thuật theo chia VSA nếu các bạn thấy rằng những cái mẫu hình mà luôn luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác đó đều là VSA hết ạ nên đây là một chiến lược mà các bạn có thể hiểu rõ là chúng ta đầu tư sử dụng chiến lược nào cho cái việc mà phân tích của mình thay vì chúng ta cứ đi phân tích kỹ thuật sau đó chúng ta bị sai và chúng ta kết luận là tôi đã học rất nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật rồi nhưng không có kết quả đó là nguyên nhân do chúng ta giống như thầy bói xem voi chúng ta chỉ xem được mấy phần đuôi phần chân hoặc là một phần nào đó mà chúng ta kết luận là cái phương pháp của chúng ta nó không phù hợp bởi vì nó không phù hợp với tính cách cái quá trình mà chúng ta giao dịch chúng ta đang là nhà giao dịch gọi là dài hạn mà chúng ta lại đầu tư theo ngắn hạn thì rõ ràng nó mang tính chất là xung đột nội tâm tiếp theo chúng ta có thể sử dụng chiến lược đó là phân tích cơ bản thì trong phân tích cơ bản nó có hai chiến lược mà rất nhiều nhà đầu tư sử dụng đó là phân tích à, các cổ phiếu tăng trưởng ở thông thường thì các nhà đầu tư có cái tham vọng lớn mong muốn lợi nhuận cao thì chúng ta cần phải sử dụng chiến lược tăng trưởng để gia tăng lợi nhuận của mình trong thời gian ngắn nhất Tuy nhiên thì trong chiến lược này thì nó có cái rủi ro rất cao nhưng lợi nhuận thì nó cũng ở tăng rất là nhanh. Nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta hiểu rõ cái chiến lược này để đưa ra những cái phòng thủ rất là tốt trong quá trình đầu tư thì giúp chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư nó sẽ mang lại hiệu quả trong một cái đoạn ngắn và thực tế thì chúng ta thấy là cái lợi nhuận nó sẽ lên khủng khiếp giống như cái cổ phiếu mà chúng ta thấy vừa rồi những cổ phiếu như Tesla, Amazon ở Việt Nam thì chúng ta thấy là những cổ phiếu Vinamilk trong chu kỳ tăng trưởng Hòa Phát hoặc là Vecotone, VCS đó là những cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh trong thời gian ngắn nó có thể giúp chúng ta tăng trưởng hàng trăm hàng nghìn lần nên đây là chiến lược mà dành cho rất nhiều các đầu tư gọi là à, mạo hiểm một chút và đặc biệt là có những kỷ luật tốt hơn còn chiến lược đầu tư tiếp theo đó là chiến lược đầu tư giá trị thì đây là chiến lược đầu tư có thể định giá cái cổ phiếu trong cái giai đoạn suy thoái của thị trường thông thường người ta sử dụng chiến lược này khi mà thị trường suy thoái kinh tế đang ở mức là cực kỳ uh, hỗn loạn và các cổ phiếu thì thường là giảm thấp hơn giá trị của mình rất nhiều với chiến lược này thì có hai cái chiến lược chính người ta có thể sử dụng đó là chiến lược đó là thâu tóm cổ phiếu sau đó thì đưa hội đồng quản trị mình để vào vào thay hội đồng quản trị và giúp doanh nghiệp tăng lên thì nó cũng giúp cổ phiếu tăng rất mạnh sau khi mà có thể chúng ta gọi là tái cấu trúc trường hợp thứ hai là chúng ta nhìn một cái cổ phiếu nào đó có một thay đổi ban ban lãnh đạo sau khi được tái cấu trúc như vừa rồi chúng ta thấy là cổ phiếu GTN một cái cổ phiếu sữa mộc châu được tái cấu trúc của Vinamilk thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta nhìn thấy là giá trị của cổ phiếu có thể là lúc đó nó không tốt bằng cái giá trị thực của nó nhưng khi mà ban quản trị mới thay vào thì chúng ta có thể đầu tư vào thì uh, vấn đề tương lai của nó chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bức tranh tươi sáng hơn khi mà con người mới hội đồng quản trị mới và với chiến lược của đó thì chúng ta có thể cũng kiếm được lợi nhuận và một chiến lược nữa các bạn có thể thấy được đó là một cái sự kết hợp giữa đầu tư kỹ thuật và đầu tư tăng trưởng ở đây thì trong chiến lược này thì Dũng muốn nói các bạn chúng ta chỉ áp dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư kỹ thuật với VSA về VSA nó sẽ cho chúng ta cái à, bước mà các bước mà các nhà đầu tư lớn hay là các nhà cái chúng có thể thu gom cổ phiếu và cho chúng ta biết rằng là dòng tiền lớn có tham gia vào hay không và trong cái chiến lược đầu tư tăng trưởng thì chúng ta biết rằng là với những cái chất xúc tác như là sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới tất cả những điều mới như vậy thì có làm cho cái nhà dòng tiền mới có thể tham gia phải không làm cho cái uh, big boy có thể tham gia để mua cổ phiếu hay không hai yếu tố này kết hợp với nhau thì chúng ta tạo ra một cái hệ thống phương pháp đầu tư hoàn chỉnh và chúng ta gọi là hoàn hảo và việc mà các nhà đầu tư chúng ta rất nhiều các nhà đầu tư chúng ta khi mà chúng ta học rất nhiều phương pháp hệ thống này mà chúng ta không nắm rõ được các quy luật chúng ta phải nhớ là cái quy luật của nó quy trình của nó diễn ra ra sao khi mà chúng ta không nắm rõ được các quy chuẩn quy luật của nó thì rõ ràng để đưa ra những checklist tổng thể các bước một chúng ta cần phải làm gì bước 2 phải làm gì bước 3 chúng phải làm gì thì rõ ràng đây là một trong những cái sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư nhưng chúng ta gọi là học mang tính chất là học mỗi thí một chút ạ à, không biết là cái phần nào đúng không biết phần nào sai và việc mà chúng ta làm theo kiểu là theo cảm tính cũng giống như là việc mà trong tâm trí của chúng ta đang bị hỗn loạn những cái gì mà chúng ta không tập trung thì cái đấy nó sẽ không phát triển nên có một câu nói là cái gì tập trung thì đều có đó thì cái đấy vận động cái gì và vận động thì cái đó phát triển và việc mà chúng ta cần phải tập trung cho một phương pháp một hệ thống và chúng ta cần phải rèn rèn rũa rèn rũa rèn rũa tất cả cái những cái mà chúng ta học được chúng ta rèn rũa cho nó tinh xảo khi mà chúng ta tinh xảo rồi thì việc và chúng ta đầu tư nó sẽ giúp chúng ta thành công hơn rất là nhanh Dũng biết rằng là có rất nhiều các bạn khi mà học phương pháp thậm chí là theo những phương pháp mà Dũng chia sẻ việc mà bạn khi bạn học á, một là bạn không sử dụng toàn bộ những cái kiến thức mà Dũng chia sẻ mà bạn à, nối chắp lại tất cả những cái kiến thức khác vào thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro bởi vì ở đây nó có một cái điều đó là kiến thức thì chúng ta cần phải học nó mang tính chất là đồng thuận từ A đến Z không phải là chúng ta đầu một loại đuôi một loại nên dẫn đến là việc mà chúng ta áp dụng nó không đúng và chúng ta kết luận nó là cái điều mà rất nguy hiểm với các nhà đầu tư chúng ta nên trong đầu tư thì chúng ta đầu tiên là chúng ta cần đầu tư nhỏ nếu các bạn có một cái hệ thống đầu tư phương pháp đầu tư chúng ta cần có một cái hệ thống phương pháp đầu tư nhỏ bởi vì khi mà cái đầu tư nhỏ trước thì để chúng ta hoàn thiện hệ hoàn thiện hệ thống của chúng ta hoàn thiện phương pháp chúng ta xem là hệ thống phương pháp của chúng ta có phù hợp hay không để chúng ta chỉnh sửa dần chứ không phải là chúng ta thay thế dần bởi vì trong một cái hệ thống phương pháp thì nó phải tuân thủ được một số các đặc điểm như sau thứ nhất là chúng ta phải nắm được cái quy luật của nó nó xem nó có phù hợp với quy luật tự nhiên hay không giả sử như là quy luật cung cầu là một quy luật tự nhiên quy luật nhân quả là quy luật tự nhiên quy luật nỗ lực thành công là quy luật tự nhiên và trong phương pháp đó nó có thiếu những quy luật đó hay không để chúng ta cần nắm rõ được các quy trình từng bước từng bước chúng ta phải làm ra sao sau khi mà chúng ta nắm rõ được quy luật rồi quy trình rồi thì chúng ta cần phải bước tiếp theo đó là chúng ta phải đưa những checklist checklist để chúng ta phải bước một chúng ta phải làm gì bước hai chúng ta phải làm gì thay vì chúng ta không có checklist chúng ta không có quy trình không có gì cả dẫn đến là việc chúng ta không có chủ động vào việc chúng ta đầu tư chẳng hạn tâm lý nó đến từ đâu ạ tâm lý nó đến từ việc mà bạn không chủ động cho chiến lược giao dịch của bạn khi mà bạn không chủ động cho chiến lược giao dịch của bạn không có checklist để các bạn làm theo những bước mà bạn làm thì khi mà cổ phiếu nó có thể là ờ, bứt phá đi lên bạn không mua được bởi vì bạn không có cái quy trình bạn mua hoặc là một lý do nào đó cổ phiếu bị giảm mạnh bạn cũng không có quy trình không có checklist để phản ứng với những việc mà cổ phiếu giảm mạnh hay phản ứng với thị trường trong quá trình giảm mạnh dẫn đến là bạn bị thua lỗ và đấy là cái tâm lý tâm lý cực kỳ quan trọng tâm lý nó nó neo sâu vào trong tiềm thức của mỗi chúng ta khi nó neo sâu vào trong tiềm thức của chúng ta thì có một điều đó nó không bị quên đi nó không bị lãng quên đi và khi một cái hành vi nào đó trong tương lai nó diễn ra tương tự như vậy và chúng ta lại tiếp tục uh, tiềm thức chúng ta lại tiếp tục lôi nó ra và nó lại nhận diện ra những cái phản ứng như vậy và bạn thấy là bạn đầu tư năm 10 năm thậm chí nhiều hơn những cái phản ứng này mỗi một ngày nó lại tiếp tục nó nhiều hơn nhiều hơn bởi vì nỗi đau của bạn nó càng nhiều hơn và trong quá trình đầu tư lâu năm thì nó càng nhiều nỗi đau càng nhiều nỗi sợ hãi thì những cái đấy lại tiếp tục đưa vào trong tiềm thức của bạn và một cái cơ hội nào đó nó tiếp tục được nhân lên và cảm xúc đó nó càng ngày càng uh, gấm gắn gắn sâu vào trong tiềm thức của bạn nên tôi Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em có nói rằng là tôi đầu tư 5 năm 10 năm nhưng rõ ràng là kết quả nó không có sự thay đổi và nó thậm chí lý xuống nên một số anh chị em có phải là có xem phương pháp của Dũng rất là lâu nhưng kết quả nó không thay đổi thì chúng ta cần phải nhớ là chúng ta mỗi một lần chúng ta sai chúng ta phải nhận diện ra cái vấn đề sai của ta như nào chúng ta phải nhận diện ra nếu chúng ta không nhận diện ra thì rõ ràng là chúng ta không học được những bài học giống như các bạn đã, những ai mà đã từng đi thi lại đúng không ạ thi lại nếu thực sự là các bạn không học lại thì bạn lại tiếp tục phải ở lại lớp và câu chuyện nó tiếp tục như vậy câu chuyện nó tiếp tục như vậy và thậm chí là nếu bạn học lại nhiều lần thì bạn có thể bị đốt và bạn không thể lên lớp nên trong đầu tư chứng khoán mỗi một lần bạn sai bạn không nhận ra cái bài học của mình bị sai như nào không nhận diện ra vì sao bạn sai thì bạn sẽ lại tiếp tục đúp và bạn sẽ phải học lại những bài học đấy hết lần này đến lần khác và trước khi kết thúc ở phần này thì Dũng muốn nói các bạn bởi vì một cái quá trình phân tích kỹ thuật với góc nhìn để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về việc mà quá trình Dũng phân tích đánh giá ở đây một cách khách quan nhất trong việc hệ thống đầu tư của mình ở à, trước hết thì ờ, Dũng sẽ nói về một cái là phương pháp hệ thống đầu tư của Dũng nó tuân theo ba cái ba cái cái cái quy luật chặt chẽ trong quá trình đầu tư nên bạn nào khi mà chúng ta chưa hiểu thì bạn sẽ thấy rằng là bạn không tuân thủ ba nguyên tắc đó nên dẫn đến là chúng ta sẽ thấy là động loạn trong bên trong của chúng ta đầu tiên là nguyên nhất nhân thứ nhất đó là quy luật gì ạ cung cầu nguyên luật cung cầu nó sẽ cho chúng ta viết là xu hướng cổ phiếu xu hướng của uh, bước tiếp theo của cổ phiếu của Trường Trung nó đang ở đâu và đây là một phần cực kỳ quan trọng để cho Dũng tiếp tục tham gia thị trường hay là thoát ra khỏi thị trường quy luật thứ hai là quy luật nhân quả thì Dũng sẽ nói về cái luật đầu tiên đó là quy luật về cung cầu chẳng hạn nếu các bạn nhìn theo quan sát ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là một cái gì ạ bức tranh tổng thể về VN Index đây là một bức tranh tổng thể VN Index việc mà VN Index chúng ta biết rằng là nếu nói về xu hướng thì rõ ràng xu hướng đây nó đang vẫn xuống sideways <coughs> bạn có mua cổ phiếu khi mà nó đang sideways không ạ thậm chí đáy sau còn thấp hơn đáy trước đỉnh sau còn chưa cao hơn đỉnh trước nhưng nếu các bạn tính từ góc độ ngắn gọi là đầu tư ngắn từ mức 3 832 đến khoảng độ uh, ờ, 800 hiện tại là 854 đúng không ạ thì bạn thấy là à, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nhưng đấy là góc nhìn rất là nhỏ với quá trình đầu tư của chúng ta tại vì một chu kỳ mà chúng ta tính nó quá nhỏ thì chúng ta có thể bị thiệt hại rất là lớn nếu chúng ta không biết định hướng tương lai cho cổ phiếu của chúng ta đầu tư bạn định đầu tư ngắn hạn đầu tư trung hạn đầu tư dài hạn với chiến lược đầu tư ngắn hạn thì có thể các bạn có thể đầu tư một cách ngắn gọn nhưng tuy nhiên thì bạn sẽ thấy rằng là có bao nhiêu cổ phiếu mang lại cho bạn lợi nhuận trong cái vùng này có bao nhiêu cổ phiếu ạ đấy đầu tiên chúng ta phải nhận nắm rõ này cái thứ hai là việc mà cái xu hướng của nó rõ ràng nó đang trong cái gì ạ những cái đáy sau đang thấp hơn đúng không ạ những cái đỉnh sau đang thấp hơn thì việc để nó tạo ra một xu mới thì bạn cần phải rõ rằng là cái việc mà xác nhận xác nhận một khối lượng lớn vượt thoát ra những cái đỉnh này phải xác nhận một cái khối lượng lớn vượt thoát ra cái đỉnh này đúng không phải vượt lớn vượt thoát được đỉnh này tuy nhiên nó cần phải test lại nhé bạn nhớ là tuy nhiên vượt qua rất là mạnh khối lượng lớn tuy nhiên nó cần phải test lại tức là kiểm tra lại cung cầu trước khi mà nó bước vào một xu hướng tăng thì cái điều này có thể là chúng ta thấy là rõ ràng là để cái đạt cái điều này nó sẽ rủi ro rất là cao nên việc mà bạn tham gia ở những vùng này mà trong thời gian vừa rồi Dũng nói các bạn là đứng ngoài thị trường thì cái điều này nó có phù hợp hay không ạ bởi vì ở đây nếu bạn tư duy một chút đã tư duy tư duy một cách uh, thông minh tư duy một cách dũng nghĩa là tư duy một cách có Ờ, tổ chức một chút thì các bạn thấy rằng là việc mà Dũng đưa ra khuyến nghị là chúng ta rút ra khỏi thị trường trong một cái giai đoạn biến động như này thực sự nó tốt tốt tốt cho chúng ta hay là nó nó không tốt chúng ta bởi vì rõ ràng nếu nó giảm chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền còn nếu nó lên thì chúng ta cũng thấy là nó cần phải test lại với khả năng lên ở trong loại này nó sẽ là rất thấp bởi vì các cổ phiếu chúng ta nhìn thấy là các cổ phiếu blue chip đó là những cổ phiếu Vietcombank chúng ta định hướng là cổ phiếu Combank có thể tăng mạnh trong thời gian tới hay không ạ cái việc mà cổ phiếu Vietcombank nó có thể tăng mạnh trong thời gian tới tất cả những đỉnh này chúng ta đã là những cái đỉnh rất là là chắc chắn đúng không ạ những cái đỉnh mà chúng ta thấy để cổ phiếu đi lên được vượt thoát được tạo ra một chu kỳ lớn rõ ràng là không phải bởi vì đây nó không phải là mô hình tách tay cầm nếu tay cái tay cầm này này nó giảm khá sâu như này chúng ta nhìn này cái tay cầm này nó giảm khá sâu như này đây chúng ta lấy là bao nhiêu 10 16 phần trăm 17 phần trăm thì cái xu hướng của cái tay cầm này nó sẽ không đúng nếu nói về góc độ dung chưa phân tích về cái tay cầm này nó như nào nhưng về góc độ là nó sẽ gì ạ à, rất là bất lợi cho cái việc nhà đầu tư cá nhân chúng ta đặc biệt kể cả nhà đầu tư tổ chức chúng ta có thể lấy CTG là một cổ phiếu mạnh hơn đúng không mạnh hơn thị trường rõ ràng cổ phiếu mạnh hơn thị trường nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là nó cần phải vượt thoát ra cái những đỉnh này và nó cần phải test lại nó cần phải test lại xem là trong quá trình test nó có đủ mạnh hay không nó có đủ à, cái việc mà bán tháo ra hay không trước khi nó bước vào chu kỳ mới tức là chúng ta hiểu đơn giản là sau khi nó vượt qua nó test lại giống như một cái mô hình mà hôm qua Dũng chia sẻ với quý vị các bạn chúng ta hiểu là bản thân rất nhiều các nhà đầu tư người ta bị kẹt ở đây rất nhiều nhà đầu tư người ta cũng bị kẹt ở đây thế nên khi mà nó vượt qua đỉnh á, phần lớn các nhà đầu tư mua ở đây và bị kẹt ở đây và ờ, người ta có thể kết luận rằng là cái phương pháp vượt qua đỉnh nó là phương pháp vớ vẩn và ngu xuẩn nhất nhưng rõ ràng là chúng ta không hiểu rõ được bản chất của nó không hiểu rõ được cái hướng đi của các big boy nên khi mà chúng ta bị mua vào những cái gì ạ à, cái nhịp tăng đầu tiên với Mac Mini người ta ông có nói đó là những nhà đầu tư thực sự là gì ạ à? ông có gọi một cái câu rất là là là đáng thương đó là những nhà đầu tư đáng thương một những nhà đầu tư mà mà ờ, mà lầm lỗi khi mà họ mua ở đây họ mua ở đây nó bị lầm lỗi và sau khi bị rũ bỏ xong thì ông ấy mua vào đó là cái mà chúng ta thấy rằng là thực tế là nó rất là là là là nguy hiểm với những đầu tư không nắm rõ được phương pháp hệ thống à, chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu như BIDB nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì BIDB vẫn chưa hòa vốn so với quá trình gãy kênh của nó và việc mà chúng ta mua ở trong vùng này giá của nó có thể rẻ một chút đúng không ạ nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là trong trường hợp vùng phía trên là cản và bạn phân tích kỹ thuật thì bạn biết là cản phía trên là cực kỳ quan trọng một cái cản trong một kênh xuống đi xuống rõ ràng là với chúng ta nó sẽ là con dao hai lưỡi chúng ta được được một chút ạ được một chút nhưng cuối cùng là chúng ta gặp rất nhiều rủi ro nên khi mà Dũng chia sẻ một số các đồng chí khi mà chúng ta không hiểu rõ được cái phương pháp không nắm rõ được hệ thống thì chúng ta kết luận nó giống như là chúng mỗi một người có một hệ thống phương pháp khác nhau và chúng ta phản ánh theo cái gì à, cái góc nhìn của chúng ta giống như là chúng ta thầy bói xem voi ấy chúng ta xem một đoạn chúng ta nghĩ là, một là cái việc đó nó đúng nhưng bản thân nếu các bạn mua ở đây các bạn bắt đáy đây được một chút thôi nhưng nếu trong trường hợp các bạn này có rất nhiều trường hợp bắt đáy xong chúng ta lỗ rất là nặng khi mà chúng ta không hiểu rõ vấn đề của thị trường những cái cổ phiếu lớn hơn chúng ta nhìn thấy là Vinhome những cái điểm xác nhận vượt qua đỉnh đây khi nó test lại nó khối lượng rất lớn mà nó không bật dậy và bạn biết rằng là điều gì sẽ diễn ra nó lại tiếp tục giảm rất sâu như này tất cả những điểm mua như này chúng ta thấy thành công không chúng ta thấy là nó thành công với những điểm mua này không ạ và chúng ta bị thua lỗ lỗ nặng khi mà thị trường bước vào những đợt giảm và với những cái điểm này chúng ta cũng tương tự như vậy nếu trong trường hợp nó vượt thoát ra những cái đỉnh này thì nó cần phải vẫn vẫn cần phải test lại nên chúng ta thấy rằng là rõ ràng với chúng ta chúng ta nhìn về toàn bộ những cái điểm mua như này liệu có ai dám ai dám bắt đáy khi mà nó đang giảm sàn như này không ạ những đợt chúng ta bắt đáy giảm sàn như này thì chúng ta thấy là điều gì sẽ diễn ra nên chúng ta cần phải nhìn một góc nhìn là quá khứ chúng ta đã bị gì à, tổn thương như nào thay vì chúng ta quên tất cả những quá khứ như này quên tất cả những cái đợt giao dịch mà chúng ta bị thua lỗ như này và chúng ta chỉ nhìn vào những cái trước mắt thôi đó là cái cách mà phần lớn rất nhiều nhà đầu tư chỉ tập trung vào những cái trước mắt thôi nên kết quả giao dịch của họ tôi tin chắc là, là họ đang bị thua lỗ rất nặng đấy họ chỉ tập trung vào gì ạ à, tấn công mà không tập trung phòng thủ nên việc mà họ bị thua lỗ rất nặng hoặc là họ đang trách móc cho số phận đang trách móc cho phương pháp đang trách móc cho hệ thống đang trách móc cho cái niềm tin giới hạn họ đó là chuyện bình thường đấy ạ à. Dũng không muốn nói ở đây chỉ trích bất cứ ai cả mà Dũng chỉ muốn nói rằng là chúng ta cần phải nhìn một cái góc nhìn tổng thể góc khách quan để chúng ta thấy rằng là trên thị trường chứng khoán trên thị trường chứng khoán chúng ta cần phải nắm rõ được một là xu hướng vậy cái điều đầu tiên chúng ta thấy là quy luật cung cầu và chúng ta đang thấy thì cái xu hướng của nó nó vẫn chưa rõ ràng với chúng ta nên việc mà chúng ta đầu tư vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tác động lên thị, thị trường thì rõ ràng thời điểm này nó là thời điểm rất là, là nhạy cảm bởi vì xu hướng chung dài hạn cổ phiếu chúng ta vẫn đang chưa có trừ một cổ phiếu rồi HPG là xu hướng chúng ta gọi là xu hướng trung hạn dài hạn HPG đang là rất là tuyệt vời Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là có thể mua thêm điểm này khi bứt phá hoặc là có thể đợi điều chỉnh khi bứt phá thì đây là một cái câu chuyện mà hôm trước Dũng đã nói về cái mẫu hình đó là mẫu hình uh, số 1 hay là mẫu hình DRS trong cái uh, việc mà chúng ta hiểu rõ về mẫu hình thì bạn có thể xem rõ cái bài tiếp theo cái bài trước đó Dũng chia sẻ và chúng ta thấy rằng là có một số cổ phiếu thì cũng tăng khá mạnh như là SSL nhưng đây là những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu vốn hóa nhỏ nó tăng vừa rồi và nó không có tác động quá nhiều đến thị trường nên trong thời điểm này thì chúng ta sẽ phải phân biệt ra là những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ và những cổ phiếu blue chip thì trong cái giai đoạn này thì các cổ phiếu vốn hóa blue chip á, thì Dũng thấy rằng là cái khả năng tạo ra xu hướng mới sẽ là rất là là khó bởi vì nhìn về xu hướng của thị trường chung chúng ta nhìn lại xu hướng thì rõ ràng xu hướng trung hạn dài hạn và ngắn hạn nó đều là đang bất lợi chúng ta trung hạn ngắn hạn dài hạn đã bất lợi chúng ta dù là nó có thể vượt thoát như thế thì quá trình test này nó cũng cần một cái quá trình kiểm tra lại và chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề thứ hai để chúng ta nhìn về chất xúc tác những yếu tố về nhân quả để chúng ta hiểu rõ hơn về nhân quả đây là gì nhân quả nó là những cái cổ phiếu ngành uh, ngân hàng vậy để các cổ phiếu ngành ngân hàng tức là nguyên nhân bên trong cái kết quả kinh doanh lợi nhuận ngân hàng có thể tạo ra cái đột biến trong thời gian tới được không với dịch bệnh covid như này với kết quả với cấm với cái việc mà tạo ra các nền kinh tế trên thế giới nó cũng chưa vào vòng tức là chúng ta gọi là chưa tạo ra cái vòng quay liên tục để tạo ra doanh thu lợi nhuận với các doanh nghiệp chúng ta thì liệu cái cổ phiếu dòng ngân hàng có thể tạo ra đột biến về doanh thu lợi nhuận trong quý 3, quý 4 được không? Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi như vậy để chúng ta biết rằng là nếu mà nó không tạo ra những lợi nhuận doanh thu đột biến trong thời gian tới thì làm sao nó có thể vượt qua cái đáy này được à, vượt đỉnh này được làm sao nó để tạo ra một xu hướng đi lên mạnh mẽ được đây là góc độ đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được đó là những cái cổ phiếu nó có thể tác động uh, xu hướng trực tiếp thị trường chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu thế giới di động kết quả kinh doanh của nó có thể tạo ra đột biến hay không hay là nó lại tiếp tục có thể đi sideways tích lũy ngang với cổ phiếu PNG đó là những cổ phiếu blue chip chúng ta cũng thấy là khả năng nó tạo ra đột biến hay không ạ png ạ p đúng không khả năng tạo ra đột biến hay không hay là kênh của nó vẫn là tiếp tục sideways tiếp tục là à, tạo ra những cái à, cái kênh đi ngang tích lũy trong thời gian rất dài nữa đây là những cái cổ phiếu có thể tác động một xu hướng trực tiếp lên thị trường à, vì Vietjet đơn giản như vậy chúng ta cách phải nhìn một góc nhìn một cách quan bởi vì có rất nhiều người khi mà tham gia thị trường chúng ta hô hào đặc biệt là một số các bạn gọi là môi giới các bạn muốn là ờ, khuyến nghị các nhà đầu tư vào nhưng quan trọng là mua có lãi hay không hay là tiếp tục trả giá đắt bởi vì lúc này là lúc mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái nhóm cổ phiếu nào có thể không ảnh hưởng bởi thị trường thì chúng ta cần phải nắm rõ được những nhóm cổ phiếu tạo ra những chất xúc tác đủ mạnh thì lúc đó thị trường mới có thể uh, lên được nhưng lên ở đây nó mang tính chất là lên của nhóm cổ phiếu midcap thôi những nhóm cổ phiếu phân khúc nhỏ thôi còn thị trường có thể là tiếp tục sideways nên góc nhìn này thì Dũng muốn nói các bạn đó là chúng ta có thể tập trung vào những cái cổ phiếu phân khúc trung bình vừa nhưng với điều kiện nó phải nằm theo những cái mẫu hình nào mà các bạn thấy nó phù hợp với tính cách của bạn tại vì trong cái chia sẻ thì ờ, Dũng không thể là chia sẻ tất cả các mẫu hình trong một cái buổi này được nhưng Dũng sẽ cố gắng để chia sẻ chúng ta nhiều cái mẫu hình hơn để chúng ta có thể hiểu rõ được thị trường nó vận động theo các quy luật nào và chúng ta biết rằng là khi mà những cái biến động vẫn còn sideways của rất nhiều các cổ phiếu vốn hóa lớn thì rõ ràng cái tác động để tạo ra một xu tăng gần như sẽ là không thể nên chính vì vậy thì việc mà đầu tư vào những cổ phiếu blue chip trong lúc này rõ ràng là dòng tiền nó đang gì ạ đang sẽ không phù hợp với chúng ta và chúng ta biết rằng là có rất nhiều các tổ chức cũng đang tham gia vào thị trường Việt Nam tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái việc tăng hơn nữa thì chúng ta cần phải có dòng tiền và cái phần uh, tiếp theo nó là quy luật nỗ lực thành công à, quy luật này nó có thể cho chúng ta biết rằng là như, tất cả những quá trình kéo mạnh khối lượng lớn như này, này chúng ta nhìn tất cả cái quá trình kéo mạnh như CTG như này đây khối lượng rất lớn này chúng này, thì rõ ràng chúng ta thấy là rõ ràng cái sự kéo lên của nó nó chưa phải đủ cái quyết liệt đủ mạnh hay là chúng ta nhìn về gác quy luật nỗ, nỗ lực thành công chúng ta hiểu đơn giản như này này với việc mà những cái phiên khối lượng rất lớn như này mà giá cổ phiếu không tăng mạnh đúng không khối lượng rất lớn này giá cổ phiếu không tăng mạnh giả sử đây một cái phiên khối lượng thì giá nó tăng khác nhưng với việc mà những cái khối lượng này giá tăng mạnh tức là nó cho chúng ta đấy cái lượng cung cung ra rất là lớn tức là cái lượng cung ra rất là lớn khi mà cái lượng cung ra rất lớn thì cổ phiếu rất khó để tạo ra một trend tăng đấy một số anh chị em thấy là gác rất là rẻ đúng không rất là rẻ nhưng rõ ràng cái lượng cung treo lơ lửng ở phía trên này rất là lớn nên để đảm bảo để đảm bảo cái việc mà cái cổ phiếu này có thể tăng với cái lượng cung ra rất lớn như này thì việc mà nó nỗ lực kéo với khối lượng lớn giá tăng mạnh nhưng khả năng thành công rất thấp nên đấy là một cái lý do dẫn đến là chúng ta cần phải gì ạ cần phải hiểu là đầu tư với những cổ phiếu à, về pvg này PVS có thể ngày mai cổ phiếu tăng được một phiên nhưng rút cuộc cuối cùng chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền à, rút cuộc cuối cùng chúng ta được hay là mất bao tiền thì đây là phần phía trên những viện cản khá lớn nên chúng ta biết rằng là việc phân tích ở đây Dũng mong rằng chúng ta hãy tập trung vào các cổ phiếu phân khúc nhỏ hơn và với góc nhìn của mình thì ờ, cái xác định là cái cuộc xu hướng cổ phiếu tăng mạnh ở đây với Dũng có khả năng là sẽ uh, kịch bản sẽ là rất thấp bởi vì quá trình test lại hay là quá trình bứt phá với dòng tiền lớn ở đây sẽ khó có thể xảy ra với trong đoạn này còn kịch bản xảy ra thứ hai đó là thị trường sẽ test lại cái đáy này uh, test lại đáy này và sau khi test lại đáy này nếu kiểm tra cái đáy này khối lượng thấp biên độ thấp và sự xác nhận đi lên mạnh thì chúng ta thấy là một chu kỳ mới có thể tạo ra một sóng ngắn cho chúng ta đây là một cái chiến lược để chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta cần nhìn bao quát nhìn tổng thể thị trường